Xin chào bạn ở channel mình nha, mình là Jackie Lê Hôm nay mình sẽ quay video một lần nữa bằng OBS và Bloxroot Thì mấy bạn đã biết, giờ thì Blockflow đã có update Valentine thì thì chúng ta trái quỷ mà chúng ta thường đối nhận nhất chính là trái lớn Và đây là trái gì? Trái lớn Mình mới vừa cày xong full chiêu Mấy bạn xem mà có thể thấy cái dòng này thì thông cảm thấy cái dòng này thì thông cảm nhưng mà cũng không biết từ đâu ra nó xuất hiện mà mấy bạn xem có lẽ hơi lát thì đồng cảm luôn nhưng hôm qua mình thử quay video bằng cái bằng cái OBS ấy, thì có lẽ mình thấy nó đỡ lắc rất nhiều và xem nó cũng đỡ lắc và nó nhìn nó rõ hơn chứ nó không bị cực sực cực sực nữa nên mình mới xài lại được nữa chứ đáng ra mình sẽ xài Bandicam ấy. nhưng mà mình cũng nói <laughs> là một giờ cái cách quan cuối cùng Việt Nam nó đã được bị đổ rồi nha do david bạn chơi phút này sẽ khó khăn hơn đây nhá, thì mấy bạn có thể cố gắng chơi nhé trái lớp này mình sẽ không thể tập BB đâu mặc dù nó BB được cái việc nó cũng phải chia stun lại nhưng mà mình không có biết combo là trái mới làm ra mà không biết combo nên uh, mình chỉ tập đánh boss thôi à mà có thể bệnh mí bạn là mình có thể sẽ sử dụng Campuchia à, để săn một tỷ thử giờ giờ mình mình cosplay chơi rồi mình cũng tập combo nhiều mà thì có gì mình sẽ rủ ba thằng đi săn một tỷ thử hoặc là nếu người nếu người ta nếu người ta không chịu đồng ý thì mình đi săn luôn còn thằng điên nó kết bạn nữa đang quay video mà mình ờ, xem có hơi lắc không có lẽ hơi lắc thiệt ui giời ơi ông có boss luôn ui giời ơi chắc hảo hán thì sao ta nếu mà xem lại hơi lắc thì thông cảm nữa. nhưng mà giờ OBS nó mượt lắm rồi nó, nó mượt nhất nó đã đỡ hơn nó chia đóng cái kia chơi nó cờ giật cờ lực luôn cờ giật luôn a phụ của mình mình đã chơi a phụ trong trời chính rồi chuẩn bị a chính mình sang một chi v hai và mình rất thích một chi v hai nên mình không muốn bỏ mình tiếc cho bạn nghe tiếng âm thanh luôn chứ ok ôi rồi giờ lát thì chưa cái shop nó sắp đổi rồi nè bạn shop Valentine mình là chính sang sự kiện mình muốn con mấy đồ limited thôi đó. nhưng mà mấy bạn có biết có một điều vô lý là gì không mấy bạn chắc chắn biết đó là trái uh, ta. trái blizzard đấy giá sẽ thấp hơn uh, trái một chi đúng không nhưng mà hôm qua mình đã tình cờ thấy rồi rồi hôm qua Muji đang bán ở trong Valentine Shop với giá có 850 hết còn hôm nay lúc tầm mấy giờ trước ấy, thì mình đã thấy cái design nó bán với giá 900 đó là điều kỳ lạ cái này mình mới cày xong chưa thử chiêu luôn á chưa về mình chưa thử luôn á mới cày xong luôn rồi quay video nè chưa gì trôi 4 phút rồi mà chưa có gì để đánh luôn á đang bay mình còn bệt tộc nữa <laughs> mà mình có thể sắp tới mình sẽ làm video lấy hành trình mình sẽ cấp cao nè mà về này phụ mình ấy, sẽ là né tám lần rồi thì sắp đủ năm ngàn xp cho hai kim bánh sát rồi giờ mình sẽ thử con về V nữa bạn ôi trời ơi <laughs> cái skin giống mình luôn Ui chiêu xe của trái lớp rồi phế bạn ơi Nó đánh gần quá Này giống như phong thân chịu thật đấy Đó chiếc xe nó quá là gần cái gì mà chân chuồng luôn vậy ôi hụt luôn rồi nè giờ mình chửi cây me ơi ok từ nãy giờ mới có bó mà đánh thôi mà chứ besto friendo này nó tạo bản sao nhưng tạo bản sao ui cái skin kìa ủa cái thanh niên này nó giống như này không ta à à mình biết rồi mình biết rồi cái bản sao này mình tạo ra và nó sẽ dựa trên cái skin của người bạn của mình ở trong Roblox á nè chứ đâu ra mình có cái nhân vật này đâu mình cũng biết cái này đâu ra đâu thì mình nhớ rồi nha bạn có một thằng bạn mình có một thằng bạn đó cái skin nó giống như này nè thì mình chịu hội người giống như vậy ôi giời rồi ui nó di chuyển theo mình luôn kìa ảo thật đấy mình thử làm này nha à bụm bụm đó di chuyển theo luôn ngon có hai thằng BOE nhau nè mình mình nghe tí tạt tạt tạt tạt nghe biết là Vener rồi đó mà thằng bay mà trả lời rồi không biết còn boss mà đánh không nè bà trên nè ủa mà cái lúc trái lớp khi có chiêu đánh đúng lẹ luôn á ủa à đây, đây. ủa chết mẹ rồi bị sao không tiền ui mày mày mình không chạy chết cây ở cái hạt chính đó là Samuchi V2 mình combo được Ủa mà giờ không có boss mà đánh Giờ cũng có có boss, không có boss mà đánh luôn nè bạn, Có boss kilo nó sửa rồi, nó sửa lẹ quá Mấy bạn xem có hơi lắc ấy, thì thông cảm ra nhưng mà mình xài cái này cho nó lâu lâu ấy và thấy nó cũng đỡ lát hơn rất nhiều à, mình sẽ thử tạo thêm một bản sao mình nữa đó nè cái này thì giống như skin à đây là skin của bạn mình luôn nè bạn à không đây là skin ạc phụ của mình đấy ừ nhưng mà tại sao nó không chính mà tại sao nó lại không dính cái skin của à, skin hạt chính mình nhờ lạ thật dạ có có ạ à. ôi lại này nữa con mèo ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào của tay phô mai quê ông có bó luôn rồi ôi trời ơi giờ ông có bó rồi skin này nè mình muốn tự tạo ra cái chính mình cơ cái thằng chân chuông nào vậy what chân chuông nào vậy rồi giờ tầm 10 phút mấy ui nghe tiếng là bát rồi rồi thôi bây giờ mình nghỉ nha bạn chứ giờ mà không có boss mà đánh luôn á định review trái lớp bằng đánh boss các bạn nghĩ ờ, và xem sau video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn vào cái chuông á để để mà nhận được ờ, để đăng ờ, để mà ủng hộ mình và nhận được thông báo sớm nhất từ kênh của mình nha và mình mong bạn hãy ủng hộ mình tới 100 sub đi khi đạt được cấp món của món 100 sub thì là off là sẽ là 500 sub rồi xong đến ngày sub nha các bạn nếu mà các bạn ủng hộ tới một ngày sớm thì mình kiếm được tiền thì có thể mình sẽ làm một buổi mình sẽ có thể làm một buổi tặng hàng chút ban đầu là mình sẽ định livestream luôn bạn mấy bạn nhớ ngày hôm qua mình có làm video chơi thử luôn chơi thử chơi có phút ấy. khi mà sự kiện Valentine mới ra lúc đầu mình định livestream luôn cơ nhưng mình không cho livestream YouTube không cho nên không không livestream làm video mà thôi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn vào chiếc chuông để nhận được sớm nhất của mình nha và đăng ký mình ủng hộ mình nha rồi thì bye bye